đây nhá đây tôi chọn gà đây em gà đi gà đi gà chưa cá chưa có gà đây đấy chưa cái gà sau anh em em gái nữa thôi lắm nhanh lên cười cười lên làm sao mới thua có mỗi tí rồi em đã tí rồi tao bỏ làm triệu bỏ hả đi rồi là đi làm triệu đi có thắng có thua hai ba anh cứ cướp em đâu hả sáu bỏ bỏ của kia tám anh cũng đi theo em thôi anh em cùng một đường lối chưa lắm bắt vàng rồi Bắt vàng ăn đầy, bắt vàng ăn luôn Riêng ông bắt vàng ông ăn luôn Chín Chín là ăn rồi hai rô ồ thế hai rô đấy có mỗi một rô ui thế ăn rồi à, một hai chín lần rồi bắt bằng ăn đi còn mình cái sự khó đám gà đây mà không có dám nói gì đâu chắc chắn thời sẽ đến giờ nó làm gì thì ờ, chầu gà thì đợi cuối hết vậy tôi chồng gà đấy thiếu rồi cắt đi chia đi cắt đầu gắt đít để tránh tình trạng đấy à nút đít nút đầu đấy à? tôi có biết làm điều không cứ cắt bình thường còn mình mất tiền thì phải, phải cắt đầu hàng gì vậy cắt cái bị ngay tôi đi 5 triệu thua nó cũng phải xứng đáng ba bốn năm triệu năm củ bắt bằng à năm củ đầu đủ em gái bắt vào đi chín tuổi có gì không biết năm chỗ đá bằng ạ à? một này quá gì ba này bốn này năm một hai này ba này bốn này năm còn năm khác cái cùng mười triệu bắt bằng đúng không bằng mười triệu bắt bằng ở đây tôi thấy mười triệu bắt bằng bốn năm sáu tám chín mười có bằng ạ có bằng đi ừ. một hai ông năm triệu bắt bằng ạ bốn năm trừ mười toàn rồi toàn rồi ông giáo ạ bốn năm em gái bảy tám chín tổng mấy bác đăng mười mười bác đăng bác đăng bác không có đăng không mười triệu bác đăng gồm có cái gì anh có khét đâu anh chỉ thơm thơm thôi chứ không khét anh vừa mới đun chưa, <laughs> chưa, chưa cháy vẫn còn nguyên nồi mà dạ, nhiều đấy còn tiền ông lớn em hai này ba này bốn này mỗi mình ông thừa rồi mỗi mình cho thừa năm bất bằng này mười bất bằng một hai này thế ờ, em phải 15 triệu bất bằng đến 5 triệu nữa vào tôi thừa năm rồi à, ông thừa năm rồi mười lăm ba thế ông phải mất thêm vào đâu anh chỉ năm triệu bất bằng đúng rồi tôi năm triệu tôi bất bằng ông thừa năm thôi mà tôi thừa mười nhưng mà bốn năm bất bằng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín còn chục ui giời hôm nay không có chục hôm nay được chục hai mươi triệu bắt vàng, bài đã Điện hay hai nhất chết chứ cần gì nữa bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba Nhất ông mình lên cái đàn luôn mười năm mười sáu mười bảy Hai chục thôi mà Đơn giản Bắt bằng luôn Đây là tôi 10 triệu bắt bằng luôn Một chán, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chục bắt bạn bằng em không thôi bỏ bỏ rồi bạn nào bạn lắm nhiều gì bỏ đây cho hai ba vòng nhiều mút ba gì ui còn mày à mày đầu át mày sợ gì ô cứ đổi giữa bắt bằng này còn mua đây mỗi nhà sang 10 triệu làm sao vẫn anh dám tố với công bố đây ô quỳ cá thế này không được ăn cày đi một hai ba một bốn hai ba bốn tám chín mười đây, rồi. Mà ăn nhiều thế thì tôi thì sắp Ơ đừng Hả? Rồi Em hết tiền đi Hả? Còn mỗi Sao ông bộ que của em có ngân hàng bánh Ngân hàng bánh ừ. thì bố bánh bánh ấy, quan trọng gì Hả? Banh không? Đây, Ôi giời, banh rồi Em cũng có ngân hàng bánh là được cái quan trọng Hai chục này Tối vào việc nhé nhưng mà đi đâu thì cho tôi đi theo cũng thôi hả đi ăn uống cốc cà phê rồi đấy à, uống cốc cà phê thôi gì ừ. ừ uống ra đi năm em cứ bay mà em cứ bay nó cũng chuyển tiền mà một này à. hai này ba bốn năm này hay quá đi cắt đi cắt nha chia đi chia đây cắt đầu cắt đít đi chứ này thôi được rồi đấy chia chậm ừ. tĩnh gì nên à, sao con này bỏ chứ hả đừng đói thế nói thế bình thường ăn đi em bỏ đâu bỏ thật dạ, sao bỏ thôi tiêu bỏ sao gì dạ, định đánh láo tí ăn gì thôi em đớp mồi thôi em ăn đi đi dạ, bố ai được tám điểm quá tám điểm đáng, đang tiếc rồi đang tiếc không ai bảo đây không tiếc lắm tiền banh cái này được ăn thế này gà đi được chưa tiền vào thôi một này 2 3 này, 4 này, 5 này ra đây. Đấy, chia đi một cái. Chia đi á. Chia đi. Chia một nghìn vô đấy. Cắt rồi. Cắt rồi. Cắt rồi. Nháo hết đầy vô, chia thôi. Thì lúc em vừa tiền rồi anh cắt nấu luôn. Nhanh đấy. Anh nhanh còn đi muộn này. Nhanh rồi, khoản này thôi chứ còn đâu khoản khác nữa. Đâu nhanh nhanh thôi. Khoản khác nữa cơ. À? Không cả cái khoản khác. Sao? cái sao cái không bỏ bỏ đi ngoài quần áo cũng ui nó trần trừ trần trừ đã tiếc nhỉ một điểm tiếc làm gì em năm cũng là đi đi làm triệu rồi đâu điểm nào chạy luôn không đớp mồi thôi ăn đi ăn đớp mồi thôi mẹ có làm triệu rồi được ăn ô để tôi nháo cái đèn lắm rồi nháo cái cứ có làm triệu rồi được ăn trả đi một này hai ba chia luôn năm em gái chia ra chị này hai ba bốn chị chị ác rồi đấy thiếu về à, à đây đi đầy đủ chứ nhỉ Úi giời Đi 5 triệu Vẫn đi rồi 2 à? này, 3 này, 4 này, 5 này Sao không? Đánh giá Đi trên chục đấy Ô thế nha một tôi tôi cho cái sáu thì ừ. Ờ. ô bài sáu bốn bốn anh khai à? Ờ. bỏ à ừ. rồi em tới bồi rồi năm triệu của em lên năm triệu năm triệu bắt bài không tới thời rồi đấy hả thời tới là cả không kịp cái gì không kéo cái này bằng nữa Tao ngửa Em cứ nằm ngửa ra thôi. Đây. Ui, tám giờ ra xin được. Tám xin điểm. Người đi ngời kìa. Đừng đắp nhiều người em đi. Đắp bài. Em nằm ngửa cái em bị ngay, em phải nằm úp cơ. Thì mới được. 2 3 4 5 năm đây. Thịt mẹ thế đéo có nháp cái tôi tí được cái miêu của. Cái này không? Ừ, 644 gì đấy. 644 gì. Tí được không mà. Thịt thế nhớ kỹ đi nương mua một đẹp bốn năm chân đồn chân đồn đéo sao được chán ui cố năm triệu vẫn đi rồi hai ba bốn này thiếu yến này à, thiếu yến này nhé đậu này bắt bằng một hai em sao ba nữa sáu giời ơi tám thôi cắt nó ăn liên tục gì cái bài nó đũa đi hai ba bốn ra dạ đi đánh thêm anh em chẳng có điểm giá gì rồi đánh chán nhỉ đen nhỉ toàn dạ. ăn tung này mày bay sao đây dạ. ừ. em bánh tí nữa mà đánh đi quan trọng gì có anh đây rồi rồi gì đang được không ừ. luôn gì 5 triệu vẫn năm triệu nó điểm giá bốn điểm xem lại bài đó xem lại bài đó bỏ vậy ra bỏ sáu điểm sáu điểm anh mua sáu điểm chạy thì tôi bốn điểm bằng nhá ừ, thế của mỗi mình của mỗi anh em mình thôi anh đi năm triệu hai bắt bàn là bốn à, đấy chống cái nào đúng không ba bốn nơi ăn quỳnh hả bảy điểm quy rồi bảy điểm chết rồi bảy quy vô bảy điểm chết là vừa bảy bảy bắt được rồi con đường chấm lên nó không mình sẽ bài cho nó cầm chắc có thằng chuối một này hai ba bốn bốn điểm năm tiếp hai đi cắt đi cắt đi hai cắt cắt đi tôi cắt một hai bốn chết qua năm củ đầu đủ thiếu gà sao chứ củ nói mấy ôi giời không để này ra chứ Tôi vừa mới bắt vào xong Tôi rồi Khoảng nãy mà không ăn nữa thì Không ăn nữa thì em lại bánh mà chẳng mì Đi 5 triệu Bánh ngược luôn ừ. Bánh hết mình luôn hả? Đi 5 triệu Em 5 triệu bắt không? Em bắt không? Em bỏ Thành cũng bỏ ăn Ừ. Em thế Rồi lại thời Ba điểm cũng như bắt bằng ba thì kìa đùa không ai vào chứ bài số ba gì bài số ba điểm hai ba cứ đùa này tôi câu cũng đùa này nhá đừng nghĩ đầu đi đầu đến cái gì thằng Đấy, là giờ tôi cứ chia xong câu của này gà đi anh em ơi vâng, gà đi gà để gà nhá bốn năm sáu bảy tám chín mười em gái lấy không có mười nữa thành ba cái vào đi em đây bất cả đúng mấy vào cầm cái này về là không bất cả số 10 đấy vào lấy cái đúng chưa về thế thôi cắt đi em lúc nào cũng được nhỉ ừ. cũng bay nữa đấy Sao? em chị ạ ông ừ. ông là chị ông làm gì có ngân hàng banh chỉ có mỗi em có thôi à. ông ngân hàng banh mà ông không hiểu ông hiểu không tôi hiểu thì tôi bảo là ký tôi cũng banh cũng được không thế thì ông banh sao được Manh thì nó rớ Ghi 5 triệu Nó có điều Có rồi quá đâu Em nhá Đi 5 triệu À là để chạy Bảy là 5 Mất bằng đi em Nốt nhá Thôi ừ, Nốt đi Nốt đi Còn triệu đi Cố bắt tay mất bằng triệu nữa đi Đây 7 điểm À ôi dạ. Lốt đi mình ngay. Ê, gạ mình cố được một triệu giỏi thật. Rồi thời tới. Ô, thời tới rồi. ba 3 Đi ca này, đóng gà. Đi đi. Đồ gà thế nhỉ, thiếu hai con. ba này, bốn này, năm Chia đi anh. Chia luôn đi. Nháo rồi đấy thua tắt mồ hôi rồi đây này ừ. ông mà thua thì tôi còn cái gì nữa làm ba bốn cái em kéo rồi đấy ông một đống kìa ông bơm ờ, ông bay ờ, cho em gái bốn chục rồi bốn chục rồi ba chục thì sao em đâu em kìa bỏ gì không bỏ thế thì đi thế bao nhiêu bỏ thì đi tiền nào quá đấy kia đi mẹ à, mày nhặt xé mẹ à, cái series ba bốn năm ra mà đánh này hai ba múa đi bốn này còn năm khác thế là 10, 10 triệu à ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 còn thứ lại 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 chả biết thì cứ mất tiền rồi thì biết cái gì đó bắt đầu rồi 15 triệu luôn 20 20 triệu lỗ vào bị rồi cứ vào cái đường ăn em mà không khéo em phải bỏ cho thôi chứ hết tay luôn 20 triệu bắt bằng mình là 15 triệu bắt bằng à đúng rồi 20 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 9 này 10 Còn gì ăn đi đánh đi chinh cái lên người luôn đi 14 này 15 này Bắt bằng này Bắt bằng cái gì? 9 úp Nổn cái bắt bằng Đánh Bắt bằng ăn luôn Ôi Đáo đeo được Xét rồi Ồ, thôi thì ăn thôi, xin nhá. Bà đánh đáo đeo được, bà đánh đáo. Lâu lâu đánh cái này. Ôi rồi, chín điểm kìa. Bà mình đánh đáo nó đéo chạy. mày mẹ gặp ngay nhà đi. Chờ mấy năm mà ừ. Thế là tưởng công bỏ rồi tôi đã ăn Bốn này Bốn Năm rồi Mấy em gái hết tiền rồi thì thôi nghỉ đi tôi cũng luôn Thôi anh cũng banh cho em có rồi Chịu rồi Nghỉ đi Đấy ờ. kia nghỉ đi Banh mấy chục Tôi thua luôn chấp nhận Tôi thua nhiều lắm rồi Tôi đã nghỉ nhất Mùa đổ xong đĩa bên anh thì vợ chồng em đánh thì nó trốn hết rồi Ui thế thì ăn gì là cua Ăn gì anh bây giờ trốn hết rồi em chơi với ai ừ. hết người chơi đi hết người chơi Ôi, thế thì làm gì được quá gì nó lắm tiền thế thì nhưng mà anh này chỗ em bây giờ nó có công trường nó làm ngay đấy ờ. Ừ. toàn công nhân thôi ờ ừ, rượu say nó mới chơi chơi bài ná mà là ừ. chủ yếu nó thiên liêng anh đánh liêng gì để giúp đỡ vợ chồng nhau đánh liêng thì bây giờ anh có cái đồ này được chưa đâu rồi gì anh Nên, tức là đi chơi ấy, là mình đi chơi bài nào cũng được à, cái ờ, này nó chơi bài nào cũng được ví dụ như mình chơi riêng nhá mình chia này đúng không vâng nên một cái ván bài đầu tiên này Đâu? em cho em xem này cái ván này là mình là hai điểm ừ. hai điểm này nó chín điểm rồi nhưng mình hai điểm mình không thể đánh được đúng không vâng. nhưng mà hai điểm này trước khi mà anh úp bỏ đấy thì anh sẽ chọn một là cái 10, hai là cái gì anh sẽ giấu vào cái ví này thì giấu như thế nào để em nhìn này thấy chưa anh chỉ đưa tay qua cái ví như thế này thôi lập tức là cái gì vào trong này thấy chưa mất rồi, luôn này rồi. đấy hai lá đến một cái ván sau nhá mình cần cây gì đúng không ví dụ như đây chín mười hai này đúng không là mình đang cần cái di này đấy là cái nghiêng là chín mười di thì mình lại đưa cái hai vào trong cái ví này thấy chưa em chỉ cần đưa tay qua đây là là cái cây hai là nó đi vào trong cái di đi ra này thì em được cái nghiêng là chín mười di như thế này vâng, thấy chưa đấy bây giờ làm dễ dàng nhỉ? anh làm chậm cho xem này thì cái ví này nó chỉ nhận cây bài và nó nhả nó bài đây hút nhả thấy chưa vâng. siêu nhanh luôn đấy, siêu êm luôn vâng. đổ tất cả mọi bài trên thị trường mà dễ chơi được chưa rồi. đấy mà khi mà cái bài đi vào trong này em vạch ví ra bên trong này không nhìn thấy cái gì luôn đấy được chưa à, các ngăn vẫn sử dụng bình thường thoải mái đấy. đầy đủ lắm dễ đấy. ví này ví thời trang siêu đẹp luôn đi đây được chưa đẹp chưa ví thời trang siêu đẹp luôn đúng rồi. kiếm ăn đánh cái này thì đánh cái gì phải có được chưa vâng này dễ chơi dễ sử dụng luôn đi bây giờ chắc không sợ nổ đâu ví này nổ làm sao đấy đây này anh hướng dẫn anh hướng dẫn theo cái cách sạc này được chưa em bảo lưu ý ra này vâng. vạch cái ngăn này ra nó có cái dây màu đỏ bên trong này thì em cắm vào đây cái đây nó là cái chân sạc Samsung thôi hiểu chưa cắm vào đây phát là được đây, đây chân sạc Samsung này đây cắm vào đây phát là sạc cái này sạc hai tiếng đấy cả ngày rồi rồi ok được chưa vâng công bạn lấy cái này nhá vâng rồi lấy cái này nữa vâng lấy cái này rồi ok